hông mình sẽ đánh xuống phần tay kéo từ từ chặn phần tay bên này hơn và bụng ok rồi đến lại nha hai đi quá á bừng and you who and that a, ok dòng tay qua đặt lên rồi sau đó mình đặt chân qua một là hất cái phần hông của mình đẩy lên ha một and hai để tay như thế này and ba và bốn sau đó mọi người sẽ đặt cái phần tay lên như thế này và mình vòng qua một cái như thế này ok phần chân bước ra và yeah, em bừng rồi sau đó mình sẽ đặt qua một hai ba bốn năm sáu bảy tám ok nhớ lại nha có thể hơi rắc rối chút xíu nha 5 6 7 8 1 2 3 4 sau đó mình sẽ đổi ngược lại 5 6 7 8 phần tay mình vẫn sẽ là phải và trái nhưng phần hông của mình sẽ đổi qua hướng bên đây ok nhớ lại nha hai đi bừng tắt hất lên bừng rồi sau đó một hai ba kèm bốn năm sáu bảy kèm tám sau đó mình sẽ đặt phần tay như thế này một phần tay của người sẽ chỉ ha một phần tay người để như thế này rồi mình đặt qua nè một and hai and ba thả bốn sau đó mình làm lại động tác one a two ok rồi mình sẽ rút qua như thế này ok sau đó mình sẽ đặt tay qua bùm bùm thấp dòng qua bên đây rồi rửa ra một and hai hèn ba rồi phần tay là một nè cuộn hèn ốc hèn qua sau đó mọi người sẽ dòng tay qua xuống hèn dựng ok mình nhấn lại nha một hai bừng bừng ốc bắt bừng bừng bắt bừng bừng bắt dòng xuống dựng sau đó mình sẽ đặt qua một nè hai nè ba nè bốn rồi mình vẽ một vòng sau đó cuộn cuộn ôm vô rồi mình sẽ thâu một chén tự do mà mình thích rồi mình đẩy thông qua một hai đi về rồi mình làm lại động tác của nó một lần nữa what after like là mình sẽ đẩy thông lên một lần phần tay sẽ cuộn như thế này ok rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha 7 Viên như và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Afterlife của nhóm hai hẹp rồi thì Viên rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể học được nha.